Hello, xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn cách đo điện ghế đồng vị. Tôi xin giới thiệu tôi là Mai. Hiện tại tôi đang kinh doanh tại Coca Vinaco Việt Nam. À, đây là chiếc ghế đồng vị tay tròn. Chúng ta nhìn thấy thì có các cái vị trí chúng ta cần đo. Chúng ta vẽ hình theo như hình ở trên màn hình vẽ ra sau đó chúng ta đo đến đâu chúng ta điền vào đó nó đo từ mép tay này đến mép tay này và điền vào điền kích thước vào vào cái ô cái hình mà chúng ta đã vẽ và đây là đo mép ngoài mép trong là đo từ mép cột này đến mép cột này là chúng ta đo phía trong và chúng ta lại điền kích thước vào đây và đo từ mép cột này cho đến ra đến mép ngoài là chúng ta sẽ đo được cái phần phần chiều xa sâu của sườn mép cột và đo từ mép trong ra mép ngoài là sẽ đã đo được từ tổng chiều sâu của của ghế như vậy dạng ghế đồng kỵ sẽ cần một hai ba bốn sẽ cần bốn thông số chúng ta sẽ cần bốn thông số để có thể may được cái bộ ghế đồng kỵ như này thì à, đây là cái hình vẽ chuẩn và các bạn đặt sẽ vừa với kích thước ghế của các bạn để các bạn tự tay đo và hầu như là một ghế các bạn đo là chuẩn hết nên là các bạn không lo về vấn đề về sai sót vì khi đã đo chuẩn rồi là chúng tôi làm đã vừa vặn các bạn yên tâm nhé và đây là một số kiểu ghế sau khi mà chúng tôi làm nó sẽ rất vừa vặn đây là bộ ghế màu đỏ đây là một số màu các bạn có thể tham khảo rất nhiều màu để chúng ta lựa chọn nhé rất nhiều màu đây chỉ là một số thôi đây là khi mà các bạn gửi bộ ghế cho chúng tôi chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về màu sắc kiểu dáng và chất liệu cảm ơn các bạn đã theo dõi video này